rồi chào anh em nhá, đó, quay lại của kênh của bên uh, Lộc Phát Tài ngày hôm nay đó thì anh em đã xem rất nhiều về cái loại à, game hack ha, trên uh, à, CH Play rồi đó, thì nói chung là rất nhiều anh em làm về chủ đề game đó, thì mình cũng uh, xin nói luôn rồi bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi các bạc biệt luôn anh em nhé chứ không phải một cái game đâu nhưng mà cái game này đó là mình đang ở CH Play đang đứng tốt cho anh em đó thì anh em nào muốn chơi trực tiếp trên CH Play ha đó, tải một cái game bất kỳ gì ở CH Play hoặc là anh em đi chơi sân người ta bất kể cái game nào trên CH Play nếu như người ta đao từ CH Play về đó, bất kể cái game nào thì các anh em chụp hình trên CH Play này gửi qua cho mình và đặc biệt trên CH Play Android anh em nhé còn iOS thì các anh em chỉ chơi những cái game mà gọi là offline ha đó, những cái game mà có sẵn đó anh em đó là gọi là anh em chơi trên uh, iOS ví dụ như tài xỉu sóc đĩa thì anh em chơi nó được đó nhưng mà riêng có đặc biệt bầu cua thì anh em phải chơi trên Android này nha Android này mới chơi được anh em nhé còn ngồi máy khác ra không thể nào chơi được đó thì bất kể cái game thì bất kể ví dụ như cái game của mình là bầu cua pizza nha đây là cái game của nhà mình nè ha đó thì các anh em vào cho mình ha chụp lại cái mẫu này cho mình đó, là để cho mình biết được à, cái game này có thể hack hoặc là có thể có công thức để các em chơi chụp lại gửi qua bản bản cho mình qua Zalo số điện thoại là 0786011124 nha hoặc là 0786041224 đó có em ở xa thì chuyển khoản mình sẽ gửi à, mã game về cho anh em còn anh em nào gần thì trực, trực tiếp chạy lên cơ sở mình ha cho nó dễ Đấy. thì bây giờ mình sẽ tải một cái game này về đó tải về nó sẽ ra một cái giao diện như thế này đúng không anh em tải về nó sẽ ra một cái giao diện như thế này có một người đang đi đúng không anh em ở hồi xưa là có bảng con ờ, con dơi nó bay ở trên thì bây giờ nó bay ở dưới anh em không và nó có có một mã số ở dưới ghi cái thông số anh em nhìn thấy thông số ở dưới không đó, chỉ cần anh em chụp và gửi cái thông số qua là mình biết là cái game là game của mình đó, thì trên sát play nó sẽ có công thức để anh em làm tem ha, các em đánh người ta làm sao để các em đánh được ha ví dụ như bây giờ mình đánh theo kiểu hên xui như anh em đánh hên xui nha thì mình đánh hên xui đi giờ là gà bầu cua mình đánh hên xui anh em nhé Ừ, thì mình đánh đại con, con cá coi thử ha đó thấy chưa anh em không có cá hai bào một tôm đúng không anh em sóc này giờ quýnh con cua thử nha đó chớ quốc luôn nè quýnh tiếp tục nè giờ mình quýnh uh, con nai thử nha đó thì có con nai thì nói trong chơi hên xui thì nó chỉ vậy thôi anh em nha hên xui thì các anh em chỉ chơi hên xui thôi còn bây giờ mình sẽ đánh thực tế vào cái game này cho anh em à, tại vì cái game này mình làm ra mình có thể đánh tuyệt đối cho anh em 100 phần trăm không bao giờ sai khẳng định với anh em nếu như chơi game này mình đánh sẽ không bao giờ sai và các anh em mua về cái game này của mình vẫn có thể đánh tuyệt đối chuẩn xác 100% không bao giờ sai luôn anh em nhé như bây giờ nó là nai tôm cá đúng không anh em nai tôm cá mình sóc đi đó. thì bây giờ mình sẽ quýnh thật cho anh em đó là con bầu đó mình đánh 5 cây sẽ tuyệt đối 5 cây không bao giờ sai cho anh em nha mở đây anh em thấy không bầu cua nai đó là có con bầu anh em ăn một cây rồi đúng không anh em bầu cua nai tiếp tục mình sóc này xong nha đó như cái ván này tiếp tục theo như mình nó sẽ ra con bầu khẳng định với em là ra con bầu đúng anh em hai cá một bầu ok chưa đó đây là cái gọi là khi mình làm ra mình sẽ thể có công thức để cho anh em chơi hai con cá một con bầu mình sóc này đó hai con cá một con bầu thì anh em bao nhiêu các anh em muốn tích tay về con nai cho mình nha đó, như cái này mình muốn tích tay về nai luôn đó nai cua bầu chuẩn anh em tuyệt đối luôn nha nai cua bầu đó thì mình sóc tiếp này nai cua bầu thì bây giờ mình sẽ quấn lại con bầu đúng không ba bốn cây mình quấn không bao giờ chặt con nào nha bầu nha hai con bầu muộn tôm đúng không anh em đó hai con bầu muộn tôm là mình quấn hồi nãy giờ bốn cây rồi đúng không anh em không bao giờ sai tiếp tục hai con bầu một tôm mình sóc này đó hai con bầu một con tôm thì tất nhiên cái bán này mình quấn một tỷ con tôm luôn anh em nha đó tỷ con tôm luôn hai tôm một cá chính xác anh em đó không phải vì cái game này mà mình quấn hên xui là được anh em nhé không phải là hên xui mình cũng được đâu anh em nhé phải có những người như mình làm ra những cái công thức ha nó bỏ những cái đồng tiền bỏ những cái trí óc ra mới làm được những cái game này viết lên xe xếp CCF lay để các anh em vào đó các anh em chơi và mình sẽ hỗ trợ để các anh em có thể chiến thắng hoặc gỡ gạt lại những gì anh em đã thu tha về cái game đó trên những cái game này đó chứ không phải tự nhiên các anh em đau về trên CCF Play mà các anh em muốn được đâu không bao giờ có anh em nha mỗi lần anh em chơi nó sẽ là công thức khác nhau không bao giờ giống được đó mình xin nói lại những công thức là nó sẽ khác nhau đó, cho nên các em hãy liên hệ với mình để có thể hỗ trợ được những cái game tốt nhất cho anh em chơi ha qua số điện thoại 0786011124 nha hoặc là 0786041124 nhé đồng thời anh em xem nhớ đăng ký kênh cho bên Lộc Phát Tài nhé đó subscribe đó, đăng ký cho mình đó. còn các anh em nào muốn sở hữu được những cái game đó, như bầu cua 2022 đó, mới nhất luôn anh em nha hoặc là bầu cua pizza bây giờ thì hãy liên hệ mình nhé đó và có mùa dịch này rồi thì anh em nhớ cẩn thận đi ra đường thì nói chung là các anh em ờ, khẩu trang của đồ y tế đó vào cẩn thận nhé đó còn mà anh em chơi thì hãy liên hệ mình đó chúc anh em ờ, năm 2021 này thành công chào anh em